Xin chào các bạn, mình tên là Bình Phạm Gia Bình và mình đi làm việc ở Đài Loan và quê mình là ở Khoái Châu, Hưng Yên. Mình đi từ năm 2012 cho đến nay và mình quen vợ mình là năm 2014. À, vợ mình là người ở Vũng Tàu và có chứng minh thư ở bên Đài Loan. Lúc quen vợ mình là vợ mình đã có chứng minh thư rồi cho nên là khi mình quen vợ mình mình về làm hồ sơ tất cả hồ sơ giấy tờ là mình có đến công ty di dân Cát Lâm để làm và phòng vé Thu Hiền vì là trong cái thời gian mình quen vợ mình và mình về cho đến nay là cũng được 7 8 năm rồi và vợ mình kết hôn đi sang Đài Loan là năm 2000 và năm 2009 thì do trục chặt và do do gia đình không hòa hợp nên đã chia tay và mình phỏng vấn ngày mùng 9 tháng 10 và đã được đã đạt được cái kết quả như mình mong muốn. Nhân tiện đây thì cũng xin cảm ơn phòng vé Thu Hiền và công ty Di dân Cát Lâm đã làm thủ tục hồ sơ cho em nhanh chóng chỉ trong vòng 2 tháng để em có thể định cư được bên Đài Loan. Nếu như các bạn mà muốn làm thủ tục hoặc bất cứ một vấn đề gì muốn đi Đài Loan, muốn đi du học hay muốn đi bất kỳ theo hình, hình thức gì thì hãy chọn một cái công ty thực sự các bạn tin cậy và để có thể làm hồ sơ thì hãy đến di dân Cát Lâm và phòng vé Thu Hiền lời của tôi là đến đây là hết tôi xin cảm ơn tất cả mọi người